vị các bạn đến với kênh video của điện máy cường lên thì uh, hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị các bạn cái sản phẩm là cái nồi đun nước sôi thì thứ nhất là nó có thể làm ờ, nồi nước phở hoặc là để nhúng gà nhúng vịt đấy nó sử dụng vào nhiều chức năng đấy thì báo nhu cầu để gọi là mình có thể làm nước sôi để nó dung tích lớn đấy với lại là để hầm cái gì đấy thì cái nồi nó cực kỳ tiện lợi thứ nhất là nó không có gọi là khói hay là lửa hay là điện hay là dùng than hoa than đá gì nó cực kỳ độc đấy thì nó sử dụng điện luôn nó như kiểu cái ấm nước ở nhà bình thường của mình đấy thì tổng thể bên ngoài này nó cũng khá gọn đấy con này con 50 lít ngoài ra còn có 30 lít rồi 120 lít 90 lít 80 lít có đầy đủ cho bà con luôn đấy thì tùy theo nhu cầu từng người đấy thì nhu cầu nhiều thì mình dùng cái loại loại lớn mà nhỏ thì mình dùng cái loại nhỏ đấy thì đơn cử con này là con lồng 50 lít thì là nó là loại vừa đấy, nó nằm trong gian những loại loại nhỏ là to đây thì là đây toàn bộ nó bằng inox 3 4 có cái bề dài là 0,6 mm đấy ngay bên dưới này là nó có hai lớp nhé đấy thì đây là cái nắp của nó này nắp của nó thì có thể còn mở hai bên này đấy và có thể nhìn kỹ vào đây này ngay ở bên dưới cái đoạn nắp thì thì nó có những cái gọi là hàn thêm như thế này tránh để cái hơi nó ra đấy thì làm cho là cái ờ, cái nồi này nó nó sôi mau hơn nó giữ được cái nhiệt đấy thì khi mà mình hầm xương hầm hầm nữa thì thì nó sẽ tốt hơn đấy ngay bên trên thì nó có một cái đường để thoát thoát hơi này thoát hơi nước này khí này đấy thì bà sẽ có thể mở ra hoặc là đóng lại đấy thì tùy theo bà con đây những cái bản này đấy đều toàn bộ bằng inox hết nhá đấy tại vì nó tiếp xúc với nước nhiều mà đấy thì hai tay cầm này hai tay cầm cực kỳ chắc chắn này đấy đấy mà khi không mình mình không sử dụng mình có thể nhấc ra mình có thể nhấc ra cất này có thể ra bên ngoài đấy, ngay bên trong cái lồng vắt này nó có một cái gọi là một cái nồi phụ đấy cái này thì là để khi mà mình hầm xương thì là nó xương nó sẽ không bị rớt ở bên dưới này đấy thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái phần mà bên dưới xôi này mà dễ vệ sinh hơn đấy thì cái này có cái này thì nó dễ vệ sinh hơn thì như thế này đấy thì để mình hầm xương hoặc là có thể là mình nhúng gà nhúng vịt thì cái lông gà lông vịt nó rớt vào đây thì nó sẽ không bẩn bên dưới nó, nó sạch sẽ hơn đấy thì bà con có thể xem cái lồng nó cực kỳ dài này cái này là nó gồm 3 lớp nhá lớp trong cùng với lớp ngoài cùng này là inox inox 304 ngay bên dưới nó có một cái lớp cắt nhiệt nó dài khoảng độ 2,5 cm à, đấy cái lớp cắt nhiệt này đấy thì là sẽ đảm bảo cái việc mà bà con ờ, ở ngoài nồi này nó là nó giữ được cái nhiệt ở trong đấy và nó không bị truyền ra bên ngoài đấy sẽ đảm bảo được tiết kiệm điện với lại là cái nồi này thì thì, thì như thế thì là, là, là nó sẽ đảm bảo được là, là cái nồi nó sôi mau hơn đấy thì đây con sẽ nhắc cái, cái nồi này ra này đây là cái phụ kiện phụ của nó này đây. bên dưới có ba cái chân này đấy cái này là mình nhắc ra mình, mình vệ sinh nhé đây ngay bên dưới này bà con có thể thấy hai cái gọi là hai cái thân này là nó có hai vùng riêng thứ nhất là làm như thế này có hai cái như thế này nó sâu mau hơn đấy nó điều chỉnh riêng riêng biệt luôn nhé nó gồm hai cái riêng biệt nhé đấy thì có hai núm điều chỉnh như này hai núm điều chỉnh nhiệt độ này đấy đấy thì bà con vặn nó đến mức nào thì nó sẽ ở mức đấy từ 30 ờ, độ đến 110 ờ, độ đấy thì là nó điều chỉnh riêng biệt với nhau đấy chất lượng các mũi hàn này đây cái này do bên công ty tự sản xuất bà con có thể xem được chất lượng mũi hàn này đấy mọi thứ các thứ đây nem nước đang còn này cái này bọn tôi đã test qua rồi mỗi cái máy đã sản xuất ra thì đều được test trước hết đấy thì test ờ, thử thứ nhất là điện đóm như thế nào với thứ hai là xem là nước nước nó có hở ở đâu không đấy thì đảm bảo được cái cái cái, cái chất lượng cho bà con đấy thì đây bà con nhìn tổng thể bên ngoài của máy này những cái đoạn mà bên dưới có đều chỉ keo này đấy được làm cực kỳ cẩn thận luôn đấy còn ngay bên dưới này nó làm bốn cái chân này bốn chân chân thép 4 này à, chân ờ, inox 4 đấy cực kỳ to luôn cực kỳ chắc chắn bên dưới thì có những cái nụ cao su này thì đảm bảo thứ nhất là nó cắt điện là không phải nói rồi không phải bàn rồi thứ hai là nó đảm bảo được là ờ, ở cái mặt ờ, trơn trượt thì nó sẽ không bị không không bị di chuyển đấy thì là nó an toàn với là có một cái đường này cái đường nước ra đấy, cái vòi này mình có thể tháo ra này, để gắn những cái vòi khác vào đấy, hoặc có thể là dẫn nước xả đi đâu đấy đấy thì là bà con dùng cái, máy vặt đông rắn hút vịt đấy khi mà mình thấy cảm thấy nước nó bẩn quá rồi thì mình có thể xả nước ra đấy mở này đóng lại này đấy kể cả nước lẩu nước phở thì mình có thể à, xả ra để vệ sinh máy đấy thì đây tổng thể của máy thì trọng lượng của máy cũng khá nhẹ thôi nó thì uh, nó khoảng độ ờ, ờ, hai ba mươi cân gì đấy hai mươi cân tầm tầm đấy bên này là bên ngoài thì nó có đấu một cái dây rồi dây cực kỳ to nhé cái dây này thì là bà con có thể uh, làm ổ cắm được nhưng mà thường thường thì uh, về sử dụng cái gọi là uh, cầu dao thì hơn đấy, cầu dao thì nó sẽ an toàn hơn đấy mình sử dụng cầu dao thì nó an toàn hơn đấy thì cái nồi uh, nó phở này thì nó có thể kết hợp với là cái uh, cái, cái, cái máy vặn lông gà để tạo ra cái bộ đôi là để cho các cửa hàng làm gà thì nó sẽ mau hơn thứ nhất là nó kiểm soát nhiệt độ đấy thì khi mà bà con châm lửa thì không phải uh, chú ý đến nhiệt độ lắm mình vặn 70 độ để nhúng gà thì nó đúng 70 độ đấy thì nó sẽ tiện hơn đấy thì là bà con nhúng gà rồi đây vớt gà ra đấy bỏ vào trong cái máy và trong gà đông vịt thì nó cực kỳ tiện đấy thì bà con có nhu cầu mua cái máy cái ờ, cái nồi đun nước sôi để nấu phở hoặc là để vặt đông gà đông vịt thì là uh, hoặc là lấy cái máy vặt đông gà đông vịt thì vui lòng liên hệ bên điện máy cường linh địa chỉ 923 à, Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để ở dưới góc màn hình đây để tư vấn và báo giá tốt nhất thì là sản phẩm thì nào được đảm bảo với bà con là nó in đúc như trong video đấy chuyển đến nơi thì bà con sẽ kiểm tra đấy nó chuẩn như trong video kiểm tra inox chuẩn các thứ chuẩn đấy thì bà con à, mới thanh toán cho bên vận chuyển đấy cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video chúng tôi nhấn đăng ký để xem những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại